Hello, hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Những điều mà chúng ta cần làm trong khủng hoảng là gì ạ? À, hôm nay Dũng sẽ cùng tất cả quý vị và các bạn chia sẻ về những cái điều mà chúng ta cần làm trong khủng hoảng. Và trong cái video này thì uh, Dũng muốn chúng ta có những nhìn khách quan và chúng ta có thể thảo luận trong cái video này và chia sẻ cái video này cho cộng đồng nhiều người được biết để chúng ta có thể uh, có những cái góc nhìn khác nhau về khủng hoảng như nào ạ và chúng ta biết rằng là nếu trong cái giai đoạn khủng hoảng của kinh tế khủng hoảng của gì ạ à, do chiến tranh do sóng thần do bất cứ cái điều gì như ở trong giai đoạn này đó là khủng hoảng do dịch bệnh covid thì điều gì đang diễn ra chúng ta biết rằng là thực tế hiện tại ở Việt Nam chúng ta đặc biệt là ngày mai đó là chúng ta gần như là toàn bộ ờ, cái sự giao lưu cái ờ, qua lại giữa các gia đình giữa với con người gần như là chúng ta gọi là bị cấm vận và những cái điều kiện như vậy ờ, đó là những cái sự là bất tiện với chúng ta ờ, tuy nhiên thì trong những cái khó khăn như vậy thì nếu chúng ta nhìn một cách khách quan thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều cái điều kiện tuyệt vời để chúng ta hướng về phía trước và ở đây ờ, Dũng muốn nói với các bạn là thực sự trong tất cả những cái khó khăn nó chính là một những món quà để tặng cho chúng ta và chúng lại giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn phát triển và chúng ta hướng về phía trước tuyệt vời hơn ạ vậy ở trong khủng hoảng này à, theo các bạn thì ờ, chúng ta có những cái gì để chúng ta có thể đầu tư có cái gì để chúng ta có thể phát triển được chính bản thân mình ạ à? và thực tế là chúng ta còn rất nhiều điều tuyệt vời nếu thực sự là trong những cái vấn đề mà chúng ta mắc phải thì chúng ta dành uh, ờ, 95% để cái giải quyết vấn đề đó thì uh, tin Dũng tin chắc rằng chúng ta sẽ chắc chắn sẽ thành công uh, và chúng ta tiến về phía xa hơn nữa. Vậy ở đây khi mà chúng ta nói về khủng hoảng thay vì chúng ta nói về khó khăn thì chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề để chúng ta giải quyết trong cái giai đoạn khủng hoảng như này bởi vì trong khủng hoảng đặc biệt là trong giai đoạn này thì các bạn biết là chúng ta phải ở nhà khoảng 15 ngày vậy trong 15 ngày đó là những cái ngày tuyệt vời bởi vì chúng ta có ở bên trong gia đình chúng ta à, chúng ta có thể là chúng ta sẽ à, có những cái chương trình riêng chúng ta chúng ta ngồi đọc sách chúng ta ngồi nghiên cứu và chúng ta có những cái điều tuyệt vời hơn nữa Ờ, mà chúng ta đã có kế hoạch từ trước hoặc là bây giờ chúng ta sẽ là ờ, thời điểm mà chúng ta có thể viết kế hoạch ra để chúng ta có thể trong 15 ngày tới hoặc là trong nhiều hơn nữa chúng ta bắt đầu ờ, phát triển bản thân chúng ta phát triển cái hệ thống của chúng ta và chúng ta có những cái công cụ kỹ thuật cũng như là con người từ phát triển bản thân chúng ta để tiến xa về phía trước thì trong cái buổi hôm nay Dũng chia sẻ với quý vị các bạn đó là trong khủng hoảng với các nhà đầu tư chứng khoán hiện tại chúng ta thấy là có một công cụ rất là tuyệt vời đó là chúng ta có thể đầu tư phái sinh à, phái sinh là một cái công cụ rất tuyệt vời mà nó chủ yếu dành cho những đợt khủng hoảng như này bởi vì phái sinh là một cái hợp đồng tương lai với những ai đầu tư chứng khoán hoặc là các nhà đầu tư quản lý quỹ vì họ nắm quá nhiều cổ phiếu nên họ không thể nào thoát ra khỏi thị trường một cách lớn được nhiều được nên việc mà họ sử dụng công cụ phái sinh để à, làm những cái thước làm những cái gọi là tránh cái rủi ro cho họ trong quá trình đầu tư và với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta thì chúng ta cũng thể là à, sử dụng cái công cụ đó để chúng ta gọi là sọt hay là bán cái hợp đồng tương lai ở trong phái sinh thì khi mà bạn bán các hợp đồng tương lai phái sinh thì khi mà uh, chỉ số phái sinh nó giảm xuống hay là ờ, chỉ số đó thì được uh, vận động dựa trên cái chỉ số VN30 VN30 của thị trường chứng khoán Việt Nam và khi chỉ số VN30 giảm xuống thì gần như là các chỉ số hợp đồng tương lai cũng giảm theo. À, và nó có sự tương đồng với nhau rất lớn. Và bạn nếu bạn hiểu rõ về các công cụ phân tích kỹ thuật thì bạn có thể sử dụng uh, thước đo, sử dụng uh, đầu tư phái sinh để uh, giúp chúng ta có thể kiếm được một cái khoản lợi nhuận lớn. Vậy nếu các bạn đang ngồi ở đây, uh, theo các bạn nếu trong trường hợp mà chúng ta đầu tư phái sinh thì các công cụ theo các bạn nó là gì ạ? có một số các bạn thì có nói là sóng Elliot sử dụng sóng Elliot có một số thì có bảo là sử dụng gì ạ à, sử dụng về VA để đầu tư có một số bạn khác thì bảo là sử dụng các gì ạ các robot hoặc là sử dụng các công cụ như nến à, công cụ như là Ichimoku hoặc là rất nhiều các cụ công cụ khác vậy các bạn ở đây nếu các bạn đã đầu tư rồi thì theo các bạn thì những cái công cụ nào có thể mang lại các cho chúng ta hiệu quả các công cụ nào có thể giúp chúng ta có thể thành công và chúng ta hãy thảo luận ở trong cái phần ờ, comment ở dưới để À, chúng ta có thể trao đổi để giúp các cộng đồng chúng ta tuyệt vời hơn ạ và khi chúng ta trao đổi sau thì buổi sau giúp Dũng sẽ có thể chia sẻ với quý vị các bạn à, cái công cụ mà Dũng thường sử dụng trong việc mà đầu tư phái sinh của mình nó như thế nào ok không ok được không ạ ok được không ạ và chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà trong khủng hoảng việc mà chúng ta sử dụng công cụ phái sinh để có thể kiếm tiền đó là một cái công cụ rất tuyệt vời ngoài ra thì chúng ta có thể nghiên cứu về forex nghiên cứu về những hợp đồng tương lai ở chứng khoán mỹ hoặc là ở à, những chứng khoán của những cái sản phẩm khác như đầu tư vàng đầu tư dầu hoặc là rất nhiều các công cụ khác để chúng ta có thể đầu tư và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể là trao dồi kiến thức của mình và làm sao để chúng ta gọi là uh, nạp cho đủ lượng và khi chúng ta nạp đủ lượng thì chắc chắn là chất sẽ thay đổi ok ở ngoài ra thì chúng ta đầu tư cái gì nữa một số các bạn thì có nói là đầu tư vàng ở đây có bao nhiêu bạn nghĩ là đầu tư vàng thì ờ, trong khủng hoảng này nó cũng sẽ mang cho chúng ta nhiều giá trị ạ có bạn nào có có nghĩ ý nghĩ như vậy không ạ nếu bạn có ý nghĩ như vậy thì hãy comment ạ và các bạn có thể đặt ra những câu hỏi ở đây và chúng ta có thể tranh luận tranh luận chia sẻ trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay vì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta chia sẻ thì bản thân chúng ta cũng đã được trao đi giá trị của chính bản thân mình cho nhiều người khác và Dũng cũng muốn rằng là chúng ta sẽ tương tác với nhau nhiều hơn chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn và chúng ta sẽ có những cái tiếng nói ở ờ, với nhau ở trong video này không có đúng có sai ở đây là góc nhìn của mỗi người khác nhau đấy ạ vậy đầu tư vàng thì ờ, theo các bạn nói như thế nào ạ với cá nhân Dũng thì như này ạ À, thực tế là trong vàng, trong chứng khoán, ở trong bất cứ một cái vị thế nào thì ờ, nó cũng có những cái đó là những cái kênh xu hướng của nó bởi vì nếu mà vàng mà chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà nó chưa đủ rõ ràng kênh xu hướng của nó mà chúng ta đầu tư trước thì chúng ta cũng thể gặp những mức rủi ro nhất định chẳng hạn nếu mà dũng quan sát giữa các biểu đồ vàng và biểu đồ của bạc thì rõ ràng biểu đồ bạc tuy rằng nó có sự hồi nhưng rõ ràng là vẫn ở trong một cái kênh chưa rõ ràng lắm và vàng cũng tương tự như vậy vàng nếu trong thời điểm mà hôm nay tức là ngày bao nhiêu ngày 31 tháng 3 năm 2020 thì rõ ràng cái thời gian để vàng mà tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới có lẽ là nó cần thêm thời gian. Tuy nhiên trong khủng hoảng á, thì vàng là một cái kênh mà có thể tránh bão để giúp nhà đầu, nhà đầu tư hay các quỹ họ chuyển sang để đầu, tư vào. Tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta có thể đầu tư mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái gì diễn biến xu hướng của nó đang hiện hữu ở đâu thay vì chúng ta cứ mua vào theo một cái cảm tính hoặc là chúng ta không biết rằng là kênh xu hướng của nó như nào mà chúng ta cứ mua vào bởi vì một ai đó nói chúng ta là hãy đầu tư vàng đi thì đó là cái mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn để biết được định hướng nó đi như nào và có thể chúng ta đầu tư nếu chúng ta không có kinh nghiệm chúng ta có thể bị lỗ tuy rằng là khủng hoảng là chúng ta đầu tư vàng nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng đầu tư bởi vì thứ nhất là có những người cứ nói là đầu tư vàng trong khủng hoảng nhưng thực tế là đầu tư mà chúng ta không mua vào đúng cái thời điểm thì có thể giá vàng nó sẽ giảm xuống và chúng ta sẽ mất rất nhiều và trong thời gian vừa rồi thì cũng tôi cũng biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư phải bán vàng ra để cắt lõ sau đó thì bán xong thì vàng lại lên tiếp tục lên đấy đấy là những lý do chúng ta cần phải nắm rõ được cái xu hướng của vàng như thế nào vậy ở đây các bạn muốn là dũng mới chia sẻ về vàng không ạ khi mà chúng ta áp dụng những cái kênh vàng trong cái việc mà đầu tư sử dụng VSA vào đầu tư vàng thì nếu các bạn nào muốn thì hãy comment ạ nếu các bạn thực sự là số muốn đông ở đây thì Dũng sẽ comment ít nhất là khoảng độ 50 người trở lên ạ. Nếu các bạn thấy là mong muốn thì Dũng sẽ chia sẻ sử dụng VSA trong đầu tư vàng như thế nào và để các bạn thấy rằng là uh, khi mà các bạn uh, ứng dụng vào thực tế thì không phải nó mang tính chất là may rủi mà nó thực sự nó mang yếu tố khách quan rất nhiều. À, tiếp theo các bạn nên nghĩ theo các bạn là đầu tư phái sinh này, đầu tư vàng còn có một yếu tố nào để các bạn đầu tư không ạ? Có một cái điều gì để các bạn đầu tư không ạ? tôi biết rằng là tất cả các bạn đang ngồi đây rất nhiều người đang đầu tư chứng khoán rất nhiều người đã bị thua chứng khoán trong thời gian vừa qua vậy đầu tư gì trong loại này ạ thì có lẽ uh, Dũng đã nói một cái điều này có thể chúng ta sẽ giật gân bởi vì uh, từ trước nay Dũng bảo là không nên đầu tư giá trị thì ở đây Dũng muốn nói các bạn là các bạn có thể đầu tư giá trị trong giai đoạn này à, vì sao nó lại có cái sự mâu thuẫn thế ạ à? vì sao nó lại mâu thuẫn giữa cái lời nói trước của Dũng với lời nói bây giờ thì các bạn biết rằng là với các nhà đầu tư lớn như là các quỹ lớn như Warren Buffett thì họ mua cổ phiếu đúng không họ mua cổ phiếu họ thâu góp cổ phiếu uh, với giá càng giảm và họ mua được càng nhiều với giá rẻ hơn và đó là cách chiến lược đầu tư của họ và sau đó họ nắm giữ và họ cải cách doanh nghiệp đó để trở thành một cái công ty Ờ, phát triển và mang lại doanh thu lợi nhuận cho họ và họ tiếp tục đi đầu tư thường doanh nghiệp của những nhà đầu tư quản lý quỹ như vậy thì cái khả năng tăng trưởng khả năng phát triển đó, nó sẽ không cao các bạn nhớ nhá sẽ không cao tuy nhiên thì uh, họ sẽ có lợi nhuận thì họ sẽ dùng toàn bộ cái lợi nhuận đấy họ để tiếp tục đi đầu tư nên cái việc mà uh, thay vì nó tạo ra một cái tốc độ tăng trưởng mạnh thì họ uh, lấy toàn bộ những cái lợi nhuận uh, của công ty và họ bắt đầu tạo ra đi đầu tư đi đầu tư mở rộng cái cái cái cái đầu tư của mình của mình hay chúng ta gọi là mở rộng quy mô và uh, đó là những cái chi phí nó làm cho cái doanh nghiệp mà uh, nó cái khả năng phát triển nhanh hay là bước vào chu kỳ tăng trưởng sẽ không xa à, tuy nhiên thì chúng ta có một cái hưởng lợi rất là lớn trong cái việc mà khi mà cổ phiếu giảm mạnh hay chúng ta gọi là nó ở trong cái vùng quá bán khi mà cổ phiếu vùng quá bán hay là giá giá của cổ phiếu nó giảm thấp hơn giá trị của nó rất nhiều và giá trị thực của nó rất nhiều thì bạn biết rằng trong quá trình giảm như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ có quá trình đảo chiều vậy nếu bạn đầu tư cổ phiếu chúng ta gọi là đầu tư giá trị á, thì không phải là các bạn cứ mua vì giá nó rẻ bởi vì phần lớn các nhà đầu tư á, mua vào vì nghĩ giá nó rẻ và có những nhà đầu tư hỏi tôi là thế giới di động có mua được không hỏi tôi là hòa phát có mua được không bởi vì họ có thấy giá đang rất rẻ và còn rất nhiều câu hỏi khác thì tôi mới nói các bạn rằng là thực tế rẻ nhưng mà có thể rẻ hơn nữa quan trọng là chúng ta cần phải biết rằng là thời điểm nào là thị trường tổng thể hay là thị trường chung nó bắt đầu xác định cái đáy của nó bắt đầu hồi chúng ta gọi là bắt hồi nhá và sau cái đáy của nó bắt đầu hồi thì chúng ta biết rằng là những cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi như là có thể Vietcombank có thể là Hòa Phát có thể Vinamilk có thể rất nhiều cổ phiếu khác nó sẽ có xu hướng hồi theo hay chúng ta gọi xu hướng gọi là quay trở lại và lúc đó chúng ta mua những cổ phiếu như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ có một cái lượng lợi nhuận rất là cao và cái độ an toàn lợi nhuận cao những cái độ an toàn rất là lớn thay vì chúng ta mua và cứ dò đáy bởi vì chúng ta không thể biết là cổ phiếu khi nào nó tạo đáy ngoài trừ ngoại trừ khi là chúng ta biết rằng cái phiên bùng nổ theo đà của cái thị trường chung hay là VN30 khi mà cái bùng nổ theo đà và chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu gọi là dẫn dắt thị trường thì lúc đó chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận trong việc đầu tư của mình thay vì các bạn lại tiếp tục mua bắt đáy và đây là một cái tư duy rất là nguy hiểm với rất nhiều nhà đầu tư khi mà chúng ta ờ, biết rằng là cổ phiếu không thể nào hồi phục được khi mà những cái đòn uh, tiếp tục về đòn kinh tế đòn tâm lý đòn uh, những cái cấm vận hoặc là những cái tác động của kinh tế uh, tiếp tục uh, đến với với thị trường chứng khoán và uh, cổ phiếu tiếp tục đi xuống và chúng ta mua khi mà chúng ta bị thua lỗ nặng và chúng ta sẽ không thể nào uh, lấy lại được cái lợi nhuận không thể nào thực ra không thể nào lấy được cái cái cái số vốn mà chúng ta bỏ ra chứ không phải nói là cái lợi nhuận nếu các bạn có lợi nhuận rồi thì lại khác nhưng thực tế là uh, khi mà chúng ta đã càng giảm càng giảm thì lúc đó để cổ phiếu hồi bằng cái giá gốc chúng ta cũng là cực kỳ khó nếu mà các bạn không uh, biết mua vào đúng cái thời điểm mà thị trường hồi thay vì chúng ta mua ở cái vùng đáy và một điều nữa các bạn có thể đầu tư gì ạ theo các bạn cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói các bạn đó là chúng ta phải đầu tư gì ạ thực ra cái cuối cùng này tôi nghĩ là quan trọng nhất trong cái việc mà đầu tư của mỗi chúng ta à, thực tế thì mỗi chúng ta để chúng ta phát triển trở thành một con người nào đó thì uh, chúng ta có cần phải đầu tư đó là đầu tư gì ạ à? đầu tư kỹ năng mềm cho bản thân mình ạ à. à, kỹ năng mềm là chúng ta xử lý gì ạ à? xử lý về tâm lý cảm xúc của chúng ta bởi vì cảm xúc nó đến từ đâu ạ à? cảm xúc nó đến từ cái cái, mong muốn của chúng ta mong muốn chúng ta khi mà mong muốn chúng ta cái nhu cầu chúng ta mà chúng ta thấy là không được đền đáp thì cảm xúc đó nó cũng sẽ có thể là làm cho chúng ta những cảm xúc tiêu cực và chúng ta biết rằng là cảm xúc nó dẫn đến tất cả những cái hành vi của chúng ta và khi mà chúng ta phát triển bản thân chúng ta phát triển về kỷ luật phát triển về những kỹ năng mà chúng ta muốn để làm bất cứ công việc mà chúng ta có thể hướng về phía trước nên việc mà đọc sách việc nghiên cứu và việc dành thời gian để nghiên cứu uh, làm cho chính bản thân mình phát triển lên đấy là một yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta hướng về phía trước à, điều thứ hai tôi muốn nói các bạn đó là chúng ta cần phải phát triển kinh doanh phát triển kinh doanh là gì ạ nếu các bạn đầu tư chứng khoán thì các bạn làm sao để nghiên cứu và phát triển cái kỹ năng đầu tư của mình tốt lên và đây là cái kỹ năng mà giúp chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận trong cái chu kỳ tiếp theo hoặc là đặc biệt có thể trong chu kỳ khủng hoảng các bạn đầu tư thì các bạn có thể là về mảng kinh doanh thì các bạn có thể là phát triển về kỹ năng marketing online hoặc là rất nhiều các kỹ năng khác để các bạn có thể kiếm được tiền trong chính cái mùa dịch này thay vì chúng ta chỉ ngồi lướt web xem tivi trong thời gian này thì chúng ta hãy học những kỹ năng mới học những cái đọc nhiều sách hơn ạ và học những cái kỹ năng để chúng ta có thể phát triển chính con người chúng ta khi mà lượng đủ lượng đủ rồi chất sẽ đủ ạ bởi vì chúng ta biết rằng là tâm lý chúng ta nếu để thay đổi được nó cần phải thay đổi gì ạ từ ba cái yếu tố đó là à, cơ thể chúng ta nếu cơ thể chúng ta vận động nếu cơ thể chúng ta có thể chuyển động thật nhiều thì chắc chắn là tâm lý chúng ta sẽ có thể thay đổi và thường là nó à, nếu chúng ta vận động mạnh thì chắc chắn là chúng ta sẽ hướng đến cái tích cực tiếp theo là chúng ta sẽ tập trung nói đến cái tập trung ạ à. bởi vì khi mà chúng ta tập trung thì có hai điều một là chúng ta tập trung vào những cái vấn đề của chúng ta mắc phải thay vì chúng ta tập trung vào gì ạ à? vào những cái mà chúng ta được hướng giải quyết thì ở đây tôi muốn nói các bạn là chúng ta sẽ tập trung vào hướng giải quyết vậy ở hướng giải quyết trong cái gì ạ à? cái uh, khủng hoảng này thì các bạn luôn luôn đặt câu hỏi là uh, làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi được và chúng ta có thể phát triển được trong cái giai đoạn này tại sao chúng ta phải thay đổi chúng ta đặt những cái câu hỏi tương tự như vậy thì bản thân chúng ta trí óc chúng ta con người chúng ta sẽ có những cái gì ạ à? có những cái cái tư duy và nó giúp chúng ta thay đổi và đó là cái mà chúng ta cần tập trung và uh, những cái câu hỏi mà các mà các bạn đưa ra nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được uh, cái tư duy của vị các bạn và các bạn uh, sẽ hướng về những cái tích cực và tôi tin rằng các bạn sẽ thành công trong bất cứ lĩnh vực nào kể cả những cái lĩnh vực mà nó không phải lĩnh vực đầu tư chứng khoán và một lần nữa thì Dũng muốn các bạn là khi mà chúng ta xem những video này thì chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn thảo luận về những lĩnh vực kể cả những lĩnh vực khác đi chẳng hạn như nếu các bạn muốn là làm sao để chúng ta có thể hấp dẫn được những cái điều tuyệt vời nhất làm sao để chúng ta hiểu về gì ạ sức mạnh tiềm thức làm sao để chúng ta nắm được những cái bên ngoài đi bạn có thể hỏi có thể chúng ta chia sẻ nhiều cái lĩnh vực khác trong cuộc sống và nếu các bạn mong muốn những điều đó thì Dũng có thể có những video tiếp theo để chúng ta chia sẻ thực sự uh, uh, chúng ta sẽ có rất nhiều video chia sẻ và chúng ta có thể tạo ra những cái cộng đồng uh, đầu tư chứng khoán và phát triển chính bản thân chúng ta một cách tuyệt vời hơn nữa và một lần nữa thì uh, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video của Dũng ngày hôm nay nếu các bạn thấy là hay thấy tuyệt vời thì hãy đăng ký kênh của Dũng để tiếp tục ngày mai Dũng phát những video tiếp theo thì chúng ta sẽ uh, có những video tuyệt vời hơn nữa và Dũng chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui, thật nhiều thành công và chúc các bạn may mắn và uh, có những cái cuộc uh,